xưa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mơ lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường minh đế nhàn du khắp tin cầu chạy thương hai đứa lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè du cái nào biết mơ chi ước rằng từ khi tung nhịp cánh tình yêu thương là gió nhân tình của có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ con xanh như màu áo đường minh đế nhan du khắp tin cầu chạy thương hai đứa sơ gối xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè du cách xa nào khói tình nàng chưa nói say sai nhân hơi khóe mắt em u hoài đi tìm theo chuyến bay có người hỏi phi công ước mơ gì người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi ước rằng bạn có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ con ngủ say bạn có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ con